Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh cho cầu Minh Tú. Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối ngày thứ bảy, thì là ngày cuối tuần ngày thứ bảy sau những à, ngày làm việc của chúng ta ngày mai chúng ta được nghỉ. Thì mình kính chúc tất cả các bạn chúng ta có buổi tối luôn vui vẻ. Thì trước mặt mình đây là kết quả số dối kiến thiết miền Bắc đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay về 94 các bạn ạ, kép lệch trong 4.9 vẫn liên quan vẫn liên quan của ngày hôm trước như mình đã nói là hôm sau là không liên quan hôm nay vẫn liên quan các bạn ạ ngày hôm trước chúng ta là 68 tổng 4 thì hôm nay về vẫn liên quan các bạn nhé chạm 8 thì về tổng 3 và tổng tổng về chạm thì hôm nay chúng ta là kép lạch 4 à, là 94 số số chúng ta quay hôm nay đầu 62 4 6 7 con các bạn 7 con đầu 6 ngày hôm qua ngày hôm qua là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019 thì mình nhân kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo cho ngày mùng 2 tháng 11 năm 2019 cho các bạn tham khảo và phần đặc biệt đó là trọng cứng là 5 và lót là không thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay về 94 các bạn nhé đi về kép thì không liên quan gì cả trong 0.5 chúng ta đã bị thất bại còn xong thủ lô là 6886 xong thủ lô chúng ta là 68 và 86 thì đây. ra thì cuối rẻ 7 mà con 68 mà chúng ta nay đứng đầu tốt dòng bạch kim các bạn 68 đứng đầu tốt thì mình thấy là cả hai con nó lên tốt thì hy vọng là hôm nay sợ không ra được cái cái cặp 6886 à, xong thủ chốt cho các bạn ở trên YouTube còn bạch thủ lô là 52 lót đó là 25 thì bạch thủ lô là 52 thì đã không có các bạn nhé chỉ có con 25 đó là con nót ra từ giải 3.1 ra rất sớm một nót và hôm nay là chúc mừng các bạn nếu các bạn tham khảo phần lô tô mà các bạn chưa xong thủ lô hay là bạch thủ lô các bạn nót thì uh, hy vọng các bạn nót con 25 thì à, gỡ lại 4 còn đâu xong thủ lô 686 thì các bạn được ăn con 68 chúc mừng các bạn còn chia buồn với tất cả các bạn đó là ai mà hôm nay là giống mình mà kết cái chạm 5 chạm 0 lót thì chưa buồn với các bạn hôm nay về phần lô tô mình kiểm tra một chút các bạn nhé lô tô của chúng ta ngày hôm nay ấy, cũng mới rất là nhiều luôn 39 thì lại này 45 ở lại này đầu 6 thì có 62 64 và 68 thì à, lô rơi ở lại đầu 7 thì à, không có con nào các bạn nhé không mà nào lại đầu 9 thì à, chúng ta cũng mới hôm nay mới tinh rất là nhiều các bạn nhé ngày mai khả năng cũng mới nhiều thì mình à, chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo hôm nay là cuối tuần mình chốt sớm cho các bạn một chút hiện tại bây giờ là cũng là, là 7 giờ kém các bạn nhé 7 giờ kém thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn chốt số cho ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 thì bạch thủ ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 23 lót đó là con 32 con 32 của chúng ta đang đứng top các bạn ạ ra là những con số mà lên top thì nó ra rất là khó ra các bạn nhé còn 32 chúng ta lên top đây là đang xuống các bạn đang xuống rồi thì chúng ta chơi nếu mà chơi thì các bạn lót thì cũng lưu ý vào bạch thủ là con 23 à, và lót là con 32 và xong thủ lô ngày mai tiếp tục cầu vẫn đang chạy đó là 68 và 86 các bạn như hôm qua mình nói các bạn là 6 nhưng qua mình nói các bạn là 6886 nó vừa và đặc biệt vừa và lô ngày hôm trước nhưng cầu nó vẫn chạy cầu nó vẫn chạy thì là vẫn là 6886 song thủ thì mình chốt các bạn hôm nay 68 vẫn ăn và cái cầu nó vẫn chạy cho ngày mai đó là 6886 cặp song thủ thì các bạn chủ máu các bạn thì các bạn lên tham khảo nếu mà không chủ máu thì có thể là thôi tùy các bạn để các bạn tham khảo trên YouTube còn về phần đặc biệt các bạn nhé về phần đặc biệt thì ngày mai là mình không chốt cho các bạn và đặc biệt đặc biệt thì ngày mai là cuối tuần thì mình không chốt vì là còn đâu là phần lô tô thì mình đã chốt cho các bạn đây bạch thủ và song thủ đây chốt số cho ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ ngày mai đó là con 23 và lót đó là 32 và song thủ là 6886 tiếp tục cho các bạn các bạn tham khảo cho ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 còn đâu số Zalo nhóm này Zalo nhóm này là 0868302096 để cho các bạn nhắn tin kết bạn thì à, mình à, chốt số cho tất cả các bạn tham khảo hàng ngày mỗi chiều thì hôm nay trên Zalo thì mình có chốt cho các bạn đó là bạch thủ đó là con A45 à, và lót đó là 54 thì chúng ta ăn được con 45 45 và dạy 6 các bạn nhé dạy 6.2 dạy 6.2 thì chúng ta ăn được bạch thủ nó là song thủ là 4554 thì chúng ta vẫn ăn được chúc mừng các bạn còn đâu là ở trên YouTube thì hôm nay mình giúp cho các bạn ăn được con nốt đó còn 25 và song thủ đó là 6886 song thủ lô vậy chúc mừng các bạn ở trên YouTube ngày hôm nay và trên Zalo trên nhóm đây ngày mai mình chốt hết cho các bạn rồi đây may mắn cuối tuần các bạn nhé cuối tuần chúc anh em may mắn cuối tuần cho ngày mai đó là ngày à, mùng 3 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé chúc anh em may mắn <clears throat> còn trước khi kết thúc video thì mình cũng à, luôn kính chúc tất cả các bạn là chúng ta ngày mai đó là ngày chủ nhật chúng ta có ngày nghỉ thì ờ, chúng ta luôn gặp may mắn và thật là vui vẻ có ngày nghỉ chúng ta vui vẻ đi chơi các bạn nhé và các bạn xem kênh thì các bạn nếu thấy ờ, ok là với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và luôn luôn ủng hộ kênh đó là ấn like chia sẻ comment ở dưới và mình xin ờ, kính chào tất cả các bạn hẹn gặp tất cả các bạn buổi tối ngày mai đó là ngày chủ nhật nhé